da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nằm lá tía tô. Thay vì bôi kem suốt ngày mà hiệu quả chẳng ăn thua là mấy thì bạn hãy tắm với lá tía tô như thế này nhé. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có làn da trắng mịn hoàn hảo, do đó bạn đừng vội tự ti với nước da ngăm đen, sạm màu của mình mà hãy thay đổi chúng bằng cách chăm sóc đơn giản như hướng dẫn dưới đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm rau tía tô, một thìa muối trắng, một quả chanh tươi. Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn rửa sạch rau tía tô để loại bỏ hết bụi bẩn, đất cát bám bên ngoài rồi cho vào nồi đun cùng một thìa muối. Đến khi sôi, bạn để thêm 5 phút nữa cho tình chất tiết ra hết rồi mới tắt bếp, đợi nguội bớt thì vắt chanh vào, cho cả vỏ nữa nhé. Cách tằm trắng với lá tía tô Bạn làm mềm da với nước ấm trước giúp làm thoáng lỗ chân lông, tẩy sạch hết trên người, tác nhân gây cản trở dưỡng chất thấm sâu.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 Rau tía tô được coi là thảo dược trong đông y, chúng có tác dụng cải thiện sắc tố melanin gây đến sạm cho da, dưỡng trắng an toàn. Ngoài ra, tắm theo phương pháp này còn giúp da đào thải hết độc tố bên trong. Do đó bạn sẽ không chỉ hài lòng về ngoại hình mới mà còn cảm thấy cơ thể khỏe da, sảng khoái bội phần. Chúng kích thích tái tạo tế bào mới, đẩy lùi sự mệt mỏi trong người ra ngoài tương tự như hình thức sông hơi vậy. Với một nắm rau rẻ bèo được bán đầy ngoài chợ và công thức thực hiện cũng rất đơn giản, tại sao bạn không tranh thủ làm luôn ngay hôm nay nhỉ? Bạn vừa xem xong video, da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nằm là tía tô. Uống nước là tía tô theo cách này, tàn nhang bay hết cực nhanh. Tàn nhang sẽ không còn là vấn đề nếu bạn uống nước tía tô theo cách dưới đây. Nguyên nhân gây ra tàn nhang tại nhà Tàn nhang là những đốm màu nâu nhạt hoặc màu nâu đen và chúng có thể xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể nhưng thường tập trung ở vùng mặt, có khi nằm rải rác hoặc thành một vùng. Hiểu rõ nguyên nhân gây tàn nhang sẽ giúp bạn có cách điều trị tàn nhang hiệu quả nhất. Tàn nhang có thể do những nguyên nhân sau gây ra. Do di truyền Tàn nhang cũng do di truyền gây ra. Trong họ gần hoặc cha mẹ bị tàn nhang, có thể bạn cũng bị tàn nhang. Với yếu tố di truyền này, tàn nhang có thể xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng đa số là tàn nhang ở mặt, ở ngực. Do tuổi tác Khi tuổi càng cao thì làn da càng trở nên lão hóa, làn da mất đi sự đàn hồi, tế bào da không chứa đủ lượng nước và chất dầu nên dễ sinh ra tàn nhang. Sự tác động của ánh sáng mặt trời và khói bụi Tia UV trong ánh nắng mặt trời là kẻ thù của làn da, làm gia tăng hắc sắc tố melanin, khiến tàn nhang lan rộng, đậm màu hơn. Vì vậy, khi điều trị tàn nhang, bạn nên tránh nắng bảo vệ cho da để hạn chế tác hại của tia UV. Điều trị tàn nhang bằng các phương pháp tự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 Mỹ phẩm là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng tàn nhang ở nhiều chị em. Đôi khi chị em sử dụng mỹ phẩm bừa bãi hoặc lạm dụng những loại mỹ phẩm có chất tẩy trắng nhanh trong thời gian dài, nên tế bào da bị phá hủy, làm cho cấu trúc da bị mỏng đi và dễ nhạy cảm hơn với ánh nắng và môi trường rất dễ xuất hiện tàn nhang trên mặt. Cũng vì lý do này mà các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn không nên lạm dụng mỹ phẩm, kem hay thuốc trong điều trị tàn nhang. Chữa tàn nhang bằng trà tía tô Chuẩn bị 500g lá tía tô, cách trị tàn nhang tại nhà như sau. Đem phơi khô hoặc sao khô, dùng lá này cho lá tía tô vào ấm nhỏ, tưới qua một ít nước ấm rồi đổ đi. Sau đó mới cho lượng nước ấm tương đương với lá khô vào, để khoảng 30 phút vào uống. Mỗi ngày bạn gái lên uống 5 đến 6 cốc trà tía tô thì sẽ xanh lọc cơ thể, đưa chất độc ra ngoài, làm mờ tàn nhang, sạch mụn, ngăn ngừa lão hóa. Bạn vừa xem xong video uống nước lá tế tô theo cách này, tà nhang bay hết cực nhanh. Đun lá tế tô để lấy nước tắm, da đen bẩm sinh hay dao bắt nắng đều trắng rõ rệt lại thêm hồng hào. Nếu muốn tắm trắng mà không cần đến spa, bạn hãy sử dụng ngay nước lá tế tô để có được làn da trắng không tì vết nhé. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin A, C và các khoáng chất như Ca, Fe, P là tía tô được coi là nguyên liệu làm đẹp da hiệu quả. Không những vậy, sử dụng lá tía tô còn giúp nuôi dưỡng làn da đẹp mịn màng, trắng sáng, ngăn ngừa mụn và làm chậm quá trình lão hóa. Nếu bạn gái nào chẳng may có làn da đen bẩm sinh hay do bắt nắng, hãy sử dụng ngay lá tía tô, nấu nước để tắm. Cách này sẽ giúp tẩy sạch da chết, cải thiện màu sắc, đồng thời tăng cường độ ẩm giúp da mềm mịn và hồng hào hơn. Chuẩn bị nguyên liệu: một nắm lá tía tô, một lít nước. Cách làm: rửa sạch lá tía tô rồi cho vào nồi, thêm nước rồi đun trên lửa to. Khi nào nồi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, đun lưu diêu trong khoảng 15 phút để dưỡng chất có trong lá được hòa tan ngấm vào nước. Vớt bỏ lá, đổ nước này vào chậu nước lạnh để pha nguội bớt rồi tắm như bình thường. Áp dụng cách này 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da lên 2 thậm chí 3 tông chỉ sau vài tháng thực hiện. Lưu ý nhỏ,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 sạch nám, tán nha, bảo hành 5 năm. Đối với những người có làn da nhạy cảm, trước khi tắm với nước tía tô, hãy thử ra cánh tay khoảng 15 phút để xem có biểu hiện gì không. Đun nước xong thì sử dụng để tắm luôn, không để qua đêm vì sẽ bị hỏng và gây ra vi khuẩn. Tránh lạm dụng, không nên tắm quá nhiều để da không bị ảnh hưởng. Ngoài việc tắm với nước tía tô làm trắng da, bạn còn có thể dùng lá tía tô để pha trà. Phương pháp này cũng giúp làm trắng da hiệu quả mà dễ dàng áp dụng. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần lấy lá tía tô rửa sạch rồi phơi khô, dùng lá này đem pha trà như bình thường, mỗi ngày uống một cốc trà tía tô sẽ giúp làn da trắng dần. Bạn vừa xem xong video, đun lá tía tô để lấy nước tắm, da đen bẩm sinh hay gió bắt nắng đều trắng rõ rệt lại thêm hồng hào. Chẳng cần tới kem trộn toàn thân cũng trắng bóc chỉ sau 3 ngày nhờ nấu hai thứ lá này lấy nước tắm da sẽ trở nên trắng sáng mịn màng không tì vết mà chẳng cần đi spa, nhờ đun hai thứ lá này với nước rồi tắm. Là phái đẹp ai cũng ao ước mình sở hữu một làn da trắng hồng tự nhiên, song dưới tác động của môi trường cũng như chưa có các biện pháp chăm sóc da phù hợp khiến làn da trở nên đen sạm, sần sùi, thiếu sức sống. Để khắc phục tình trạng đó một cách tốt nhất mà bạn không cần phải bỏ ra một khoản chi phí đắt đỏ cho việc dưỡng trắng. Bạn chỉ cần dùng lá ngải cứu với rau diếp cá theo công thức dưới đây đảm bảo chỉ sau 3 ngày, toàn thân sẽ bật ba tông trắng sáng đến ngỡ ngàng. Với chiết xuất từ thiên nhiên, lá ngải cứu và diếp cá được coi là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người. Ngoài ra nó còn được biết đến với công dụng làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Đặc biệt khi cho hai loại lá này kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một loại hỗn hợp tắm trắng vừa an toàn lại không gây, gây kích ứng cho da. Tham khảo video dưới đây để có phương pháp làm đẹp cho chính mình. Thành phần nguyên liệu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 Cuối cùng, bạn vắt nước cốt chanh đổ vào hỗn hợp, rồi dùng dây lọc loại bỏ phần bã, ta sẽ thu được phần nước cốt. Cách dùng Bước 1 Trước hết, bạn vệ sinh da sạch sẽ với nước ấm hoặc dùng sữa tắm để làm sạch da, giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn một cách nhanh chóng, đồng thời giúp các lỗ chân lông luôn được thông thoáng. Bước 2 Tiếp đó, dùng nước lá vừa nấu tiến hành pha thêm một chút nước lạnh cho vừa nhiệt độ, rồi sử dụng hỗn hợp đó tắm toàn thân trong khoảng 15 phút. Kết hợp với vài động tác massage nhẹ nhàng giúp các dưỡng chất dễ dàng được thẩm thấu vào sâu bên trong. Kiên trì thực hiện liệu trình tắm trắng từ hai loại lá này trong vòng 2 tuần. Mỗi tuần 3 lần sẽ giúp bạn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt với làn da của mình ngay trong lần đầu tiên. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người có được một làn da trắng sáng mịn màng không tì vết. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, chẳng cần tới kem trộn, toàn thân cũng trắng bóc chỉ sau 3 ngày, nhờ nấu hai thứ lá này lấy nước tắm.